anh em ờ, chúng em ờ, xin có lời chào là chị hai ờ, chị ba con họ đấy ạ vâng cũng là chị em chúng tôi xin chào anh hai anh ba con họ đến đã đến chơi nhà xin mời anh hai anh ba xây dầu xây nước khoan khoan đó là y hà thì đó là y hà thì đó cha thì cho y à, cha thì cho à. em bắc em bắc chân dễ bà lại mà thì kẻ dầu thì yêu à, nhau à, ý à thì nhau à. yêu nhau thất bát sông à, chúng em mà cũng lỗi tam mà từ núi à, chung em mà cũng trèo à, tam thập má lực mà đèo em mà quyết mà em mà xa ấy vài à, ừ, ừ vai em mà khăn gói em sang là có chơi thì nhà thì em rút đi á nèo à y à thì nèo rút nèo à cái con à buồm chảy à buồm xa xuống à à nước chảy danh rạch con rồ nó rạch con ca nó chảy mà thì ngắc ngư Thôi thôi à, em mời các ông à, về chơi nhà Ai lên bên đặng à, lăng à, lặng à, ngồi mà nghe Là các ông à, ơi